Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với để máy Cường Linh cũng như để máy Thịnh Thành. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục có mang các bạn sản phẩm đây là máy xay xương, xay thịt, xay cá. Đấy thì à, đây là dòng máy à, đang được à, rất ưa chuộng như đang thịnh hành trên thị trường để đảm bảo chức năng của nó và phục vụ những yêu cầu của bà con về công việc xay xương, xay cá, xay thịt. Đấy, thì đây là cối 55 à 52. Đây, cối lớn nhất trong máy xay thịt. Đấy thì những dòng máy này nó sẽ xay được loại xương ống xương lớn đấy những loại xương cứng đây thì à, màu máy sẽ là màu vuông như này miệng vuông máy là chắc chắn để dặn được đúc đúc những viền dày như này tôi đi qua sản phẩm các bạn xem máy sẽ chạy motor ba kỳ rưỡi motor cho đồng motor toàn phát điện sử dụng điện 220V 3 kỳ rưỡi đây 4,67 ngựa một tua 1400 vòng một phút điện 220V Đấy, loại motor này motor dây đồng bảo hành các bạn 12 tháng thì các bạn yên tâm sử dụng Đấy, những cái dòng máy này nó kéo máy xay xương rất là khỏe Đấy, nhưng loại xương cứng xương ống thì đều là nó xay được hết để phục vụ bà con thì ví dụ như bà bà con cần xoay loại xương ống lớn thì chúng ta lấy loại xương lớn một chút để nó thoát ra dễ hơn và chúng ta xoay lại sang xương bé còn trường hợp ví dụ như cần xoay những loại ờ, thịt cá hay là cua ốc đấy, thì cần những loại lắp sẵn trong máy là ok rồi thì thường thường là trong chúng tôi lắp đặt sẵn trong máy là sàng 8 ly đây đấy. thì uh, những dòng sàng này nó là ừ, ở tập trung đấy phù hợp với bà con tất cả nhu cầu như xay cá xay thịt xay ốc đấy là những dòng sàng này rất là thoải mái rồi đấy thì à, máy tôi lắp đặt sẵn ở trên một cái bệ bốn chân như này nó là bằng thép V đấy và đặt trên một cái bàn chắc chắn như này luôn dày dặn đảm bảo bà con trong trong quá trình ra sử dụng nó không bị võng là độ bền nó cao hơn thì à, motor và phần à, cối xay nó được đặt trên đế như này và át chúng tôi đã đặt giữa ở giữa đấy đây là át tomat này thì ờ, đây ở ngay bên thân máy sẽ là được có chữ số 52 này để phân biệt các dòng máy từ 52 42 32 12 đấy thì ờ, đây là khối 52 khối lớn nhất ở bằng gang ở trong cái trục của nó là được mạ inox đấy để đảm bảo bà con dùng sạch sẽ hơn cũng như dễ vệ sinh trong chúng ta sử dụng thì nó chuyển thành trục ly đôi ly đôi dây cục đôi nó chạy dây B55 này đấy buli chắc chắn dây vô đây này kéo rất là khỏe mình sẽ chuyển động trục từ à, buli bằng motor và kéo sang bánh đà của phần bùng nghiền đấy của bóng nghiền bốn con áo được lắp đặt sẵn trên phần à, chân đế này luôn rất là dễ tháo lắp cũng như là ví dụ bà con chỉ cần mua mua có motor sẵn rồi mua khung máy về lắp Google sẽ gửi đầy đủ từ ờ, chân máy này, ốc này đấy, cối bu dây buli regula để rồi bà con lắp đặt dễ hơn đây là chúng ta à, chúng tôi lắp đặt sẵn cho bà con dùng sử dụng cơ động Đấy, còn nếu ví dụ như bà con ở, ở nhà có đặt sẵn à, phần motor cũng như là cầu dao chúng ta chỉ cần để nguyên rễ này và đấu hẳn automat lên tường hoặc là chỗ nào cao để chúng ta dễ dàng sử dụng cũng như là an toàn hơn đấy thì đây là máy 52 đây là chắc chắn này luôn Đấy thì ngoài ra chúng tôi có những mặt sàng từ 2 à, ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly Đấy và 6 ly đầy đủ cho bà con còn tùy vào nhu cầu của bà con muốn à, xay nguyên liệu bé hay là như nào Ví dụ chúng ta muốn xay thịt cho nó nhuyễn hơn thì sử dụng những loại sàng bé như này đấy này à, khi nguyên liệu ta sau khi xay xong sẽ nhuyễn tùy vào độ à, yêu cầu bà con muốn à, cái sản phẩm mình to hay lớn thì chúng ta lựa chọn máy xào chúng ta sẽ lắp sẵn trong máy chúng ta thì à, ngoài ra bà con ví dụ như đã có sẵn motor và khung máy chỉ cần muốn mổ đầu không thôi thì chúng tôi vẫn bán lẻ đầu nhé đấy đây là đầu máy 52 này thì đầy đủ dây cu loa bu ly cho mình này đây là 52 đấy 52 đây là cái cối của nó thì nó đầy đủ từ ờ, từ buồng nguyên sang đây tôi sẽ tháo ra bà con để giới thiệu chi tiết cho bà con xem đấy thì kể cả ở nắp này cũng được mã inox rất là sáng bóng cũng là dễ dàng dễ dàng vệ sinh đấy, inox đây là phần sàng của máy đấy, sàng máy này và dao ở ngay phần thân dao sẽ được uh, dập số 52 để phân biệt loại dao cũng như là để à, dễ dàng bà con tìm mua sau khi qua thời gian sử dụng lâu dài nó bị mòn hay à, trong quá trình chúng ta vận chuyển nó bị gãy vỡ thì có thể mua riêng cái dao này về thay thế đấy là đơn giản thôi đây là ống trục nó này trục nghiền trục xoắn thì sẽ được mã inox đấy, các là sáng bóng luôn rất là dễ vệ sinh kể cả khi vấn đề chúng ta tháo lắp cũng như là dễ vệ, vệ sinh máy thì ừ, tháo ra từ phụ kiện này và chịu nước trực tiếp vào đây đấy, bung vào máy rất dễ dàng luôn thì kèm à, đầu máy chúng tôi sẽ kèm à, cái cá để đóng bu ly bánh đà và ốc để vặn ngay đầu trục đấy. Đây. phần đấy khi chúng ta đóng bu ly vào à, trục này thì chúng ta chỉ cần đóng cá vào và vặn ốc vào ngay cái gen này đấy, bully chúng tôi sẽ gửi sẵn chúng ta là bully lớn như này luôn bánh đà lớn như này luôn đấy lắp vào trục này rất là dễ đơn, rất là đơn giản trong quá trình ta sử dụng lắp đặt cũng như là sử dụng đấy, thì trên đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm thì sau đây tôi sẽ à, cắm điện để các bạn à, cảm nhận trực quan về sản phẩm cũng như là quá trình ta hoạt động cũng như sử dụng máy như thế nào đây tôi đã lắp đặt sẵn điện 220V cắm điện sẵn như này hộp cắm đây và tiền tiếp tục bật át lên máy chạy rất là êm nhé tôi vừa nói thêm các bạn một chút về chúng ta ví dụ như chúng ta mua mua một cái cối không máy không không lấy motor thì chúng ta lưu ý là cái vòng tua nó cũng như vòng quay nhá thì thứ nhất là máy sẽ chạy vòng tua 1400 vòng một phút và cái chiều quay của nó đây các bạn sẽ thấy cái mũi tên ở ngay cái ờ, cối cối nghiền chiều quay này nó là quay từ phía bên motor sang nếu nhìn trực quan từ phải qua trái đấy nhìn ở trước là ờ, từ phải qua trái nhé thì các bạn lưu ý để chúng ta khi lắp đặt motor cũng như là hoạt động máy nó sẽ ờ, bền hơn cũng như là tránh trường hợp gãy trục đấy thì bà con lưu ý phần ờ, trục chiều quay của motor này đấy thì cảm ơn bà con đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn